ở đây các vị có cúng phật không các phật tử thường cúng phật bằng gì dịch quay có không hả ủa không hả <laughs> lắc đầu dữ vậy lắc đầu lia lịa hay là gì hả ờ à, trái cây hương quả như vậy khi mà các vị cúng lên các vị có thấy đức phật lấy tay xuống bốc lên ăn không không cúng nhiều còn nhiều phải không ủa như vậy tại sao chúng ta phải cúng hả như vậy ở đây cái ý nghĩa cúng phật như thế nào hay là bây giờ chúng ta cúng phật là chúng ta phải cúng cho thật nhiều hương quả để chúng ta nghĩ rằng sự cúng này giống như một sự hối lộ vậy đó phải không hối lộ thần thánh phải không cúng cho nhiều hoặc là tai nạn càng lớn thì cúng càng hung phải không mơ ước càng lớn hay là tai nạn đã gặp lớn thì phải cúng cho dữ dội vô để như vậy giống như hối lộ vậy đó để được Đức Phật thương tình để hóa giải cái cái hung thành kiết à, có phải vậy không xin thưa với các vị cúng Phật là cái việc của chúng ta cái lễ của chúng ta cái đạo đức của chúng ta đối với Đức Phật nhưng mà phải quan niệm đúng không đúng thì chúng ta biến Đức Phật trở thành một vị thần tu hành thành Phật để ngồi đó hưởng hương quả sâu chuối của thiên hạ cúng dường nếu trở thành Phật để ngồi đó hưởng hương quả của thiên hạ cúng dường thì cái chuyện này quá tầm thường Đức Phật như vậy đâu có ý nghĩa gì để trở thành Phật hay là xứng đáng trên cuộc đời cho nên ở đây chúng ta để ý cái chỗ này Thần thánh không có ăn mấy cái chuyện đó Đối với Đức Phật là không có thọ dùng mấy chỗ đó Cho nên chúng ta hay nói là Phật dụng lòng chớ Chứ không có dụng tướng Phải biết chỗ này Xin thưa các vị Trước khi các vị tìm hiểu việc này Tôi cho các vị một thí dụ vậy các vị có cúng ông bà tổ tiên không có thường thường là mỗi một năm về khi mà tết đến thì thường thường chúng ta có cái cái, tục gì tục cúng gì cúng cái ngày rước ông bà đúng không thì ví dụ như ba má ông nội ngoại chúng ta hồi đó đó lúc sanh tiền á, thích ăn cá lóc nướng chui cho nên hôm nay cúng ông bà chúng ta làm gì ra chợ mua cá lóc nướng chui về chúng ta cúng ai ăn ai ăn mình ăn có ông bà nào về ăn con cá lóc nướng chui không lỡ một con cá lóc nướng chui hồi lúc cúng một con đem xuống còn nửa con là chúng ta chạy ra khỏi nhà luôn đó có hay không xin thưa các vị các vị hay có quan niệm là ông bà tổ tiên mình ngày xưa thèm cái món gì đó thì khi chết chúng ta hay làm cái đó cúng mà phần lớn thì toàn là thèm thịt quay cá lóc nướng chui gà quay sao tôi không nghe ai nói thèm tàu hũ chứ hả phần lớn cũng không nghe nói ai thèm tàu hũ chứ vậy ừ. các vị biết không thật sự mà nói á có ông bà nào về ăn chúng ta cái đó không các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì thì chắc chắn chúng ta hiểu thêm vấn đề này nhưng tôi muốn nói cho các vị hiểu khi thờ cúng không mang nghĩa là người chết về ăn cái gì hay là chúng ta cúng để người chết về thọ hưởng cái gì trong cái việc cúng đó không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời này nhưng mà tại sao chúng ta cúng à ví dụ cái cúng là cái tưởng nhớ của chúng ta với người quá cố ví dụ bây giờ cái bàn chúng ta đây là 6 người 6 thành viên trong gia đình cái chỗ này là nó má ngồi nè con cái chỗ này nó là ba ngồi nè anh ví dụ vậy thì hôm nay khi ba má chết rồi tới cái bữa cơm mình làm gì mình để hai chén cơm trắng ở đó hoặc là mình gấp miếng đồ ăn mình để cái đôi đũa gác ngang có phải để đó để hồi ông về ông ngồi đó ông xới dĩa cơm đó không có không không nhưng mà cái đây là cái đạo lý cái lòng tưởng nhớ cái đạo đức của con người không ai ngồi đó ăn nhưng mà chúng ta lúc nào cũng nhớ rằng ba ngồi đây, má ngồi đây. Hình ảnh này nó còn trong đầu chúng ta, trong tim chúng ta. Cái kỷ niệm, cái ký ức này trong lòng chúng ta không bao giờ phai nhạt là tình thương của chúng ta dành cho người quá cố. Một con người đã hy sinh cho mình, cái đạo lý này các vị nên giữ. Không ai về để ngồi ăn cái chén cơm đó, không ai về để ngồi chứng kiến cái chén cơm đó nhưng mà chính cái lòng tốt của các vị các vị sẽ được bù đắp một sự tương xứng với đạo đức này cho nên người xưa có nói câu gì lễ sớm hương hôm lòng hiếu kính non cao bể rộng đức sanh thành là chỗ này tức là cái việc đó là đạo lý là bổn phận của chúng ta cứ lễ kính cúng bái tất cả những cái gì đến ngày lễ gì đó cứ cúng nhưng mà không mang tính cách phải rườm rà không nhất thiết là ngày xưa ba ăn gì má ăn gì bây giờ phải làm như vậy nhưng mà một đĩa quả trái cây bát nhang thậm chí một mâm cơm bằng cả tất giả chí thành đem lên bàn cuốn cho ông bà tổ tiên hoàn toàn đã đủ lễ rồi quan trọng nhất là chúng ta có nhớ hay không chứ còn chúng ta cúng linh đình là như vậy ngày mai chắc mời anh em bạn về chắc nhậu một chầu cho đã đó ngày mai về cúng là ba má gì đó cái đầu chúng ta mới hỏi trong mọi thành viên này mai thích ăn cái gì thì sao ra chợ mua về cúng như vậy dọn đầy ở trên bàn để cúng nhưng mà đâu phải cúng bả hồi cúng mình á có phải không cho nên ở đây đôi khi không phải là cúng ông bà tổ tiên mà biến lại thành tiệc nhậu để thết đãi thì thà chúng ta thết đãi chứ đừng để mang tiếng ông bà như thế thành ra ở đây cái sự cúng kiến không nhất thiết là phải rườm rà như vậy mà đôi khi cái lễ của cái lòng của chúng ta đối với ông bà tổ tiên ví dụ chúng ta đi đâu xa về chúng ta mua một ký bánh hay là chúng ta có một trái cây gì đó trước khi chúng ta phát chia cho con cái chúng ta để một đĩa nhỏ nhỏ trên cái bàn thờ má trên bàn thờ bà ngoại trên bàn thờ ông nội cái này đẹp không vô cùng đẹp cái đạo đức lễ giáo của gia đình nó trở thành một cái tập tục từ đó con cái chúng ta thấy ba má mình từng như vậy sau này nó cũng biết cái lễ đi đâu về có gì ngon dành cho ba má trước cái này nó tạo nên một cái nếp sống đạo lý của gia đình vô cùng đẹp mà các vị quên đi cho nên việc làm đó vừa thể hiện cái lòng của chúng ta đối với người quá cố mà vừa giáo dục cho các thế hệ tương lai của chúng ta biết kế thừa một truyền thống tốt đẹp này như vậy khi chúng ta cúng phật cũng vậy thật ra mà nói thờ cúng đức phật là một cái việc làm rất là cần thiết với chúng ta mặc dù đức phật không bao giờ ăn những hương quả đó Xin thưa các vị chỉ có một số thần linh thì có thọ hưởng có Một vài cái loài chúng sinh ngạ quỷ Nếu mà tái sanh vào con đường ngạ quỷ thì có thể có Trong một vài tình huống nhưng mà không phải là tất cả Những loài ngạ quỷ có thể thọ hưởng một vài sự cúng bái Ở một vài điểm nào đó Hoặc là một vài thần linh là có sự thọ nhận cúng này Nhưng mà các đức Phật thì hoàn toàn không Chúng ta nên nhớ vậy cho nên ở đây tôi nhớ trong cái thiền sử trung hoa nó có câu chuyện là chắc là các vị từng nghe pháp đó các vị có nhớ cái câu chuyện là đã táo đọa là cái câu chuyện như vậy tức là một vị thiền sư á, nghe người ta đồn đãi rằng cái nơi đó có ông táo thờ ông táo rất là linh và vì á, thờ ông táo linh cho nên ai mà đến đó cầu gì thì được nấy cho nên vị thiền sư nghe như vậy cho nên vị thiền sư mới cảm thấy rằng dân chúng làm giết nó trở thành mê tín cho nên hàng ngày ai cũng đem hương quả dân cúng tấp nập mà không chịu lo tu tập không chịu làm thiện không chịu làm phúc mà tối ngày chỉ muốn cúng để cầu để được một cái gì đó như ước mơ của mình và đồng thời vị thiền sư này cũng thấy cần nên độ một chúng sinh hay là một cái vị thần táo nơi đó cho nên vị thiền sư này đi đến đó khi đến đó thì nơi đó người ta đồn đãi rằng một vị táo này rất là linh thiêng và mọi người đang cúng bái nhan đèn nườm nượp như vậy thì lúc đó vị thiền sư mới cầm cái cây gậy á vị thiền sư mới gõ lên cái cái cát cái cái cái táo á nó là đất cát giả hợp thành linh ở chỗ nào thiên ở chỗ nào thì vị thiền sư chỉ gõ lên đó và nói như vậy thôi thì rồi cái tự nhiên vị thiền sư ra đi thì vị thiền sư vừa bước ra khỏi cái chỗ thờ đó thì tự nhiên cái ông táo đó đó rã thành từng cục hết rơi xuống đất vị thiền sư mới đi đến một đoạn đường thì tự nhiên phía trước có một vị mặc toàn là bộ đồ hoàn toàn màu xanh và đảnh lễ ngài khi đảnh lễ thì vị thiền sư mới hỏi ông là ai thì vị thiền sư mới nói là tôi là vị thần táo hồi nãy tôi là đã được ngài điểm quá cho tôi cho nên nhờ như vậy tôi mới giác ngộ được cho nên tôi mới rời khỏi cái sự chấp bám díu vào cái cục đất cục gạch này mà tôi được siêu thoát thì ở đây trong một cái câu chuyện thiền sử kể lại như vậy thì chúng ta cảm thấy gì cũng một vài cái tình huống nào đó cũng có những cái vị thần linh hay là một vài cái chúng sinh ở cõi ngạ quỷ có thể bám víu vào các nơi đó để tạo ra cái sự mê hoặc và tìm cái sự cầu cúng của quần chúng thì ở đây nó có nhưng mà một sự rất là giới hạn nhưng mà cái có cái đó nó mang cái tính cách là để người đó bảo hộ cho chúng ta thì cái việc này nó lại là một cái điều không tưởng chúng ta nên nhớ là như vậy cho nên ở đây tôi nói với các vị cái việc thờ cúng của chúng ta nó chỉ mang cái nghĩa thứ nhất là muốn tri ân thứ hai là muốn thể hiện cái lòng tôn kính của mình đối với đức phật dân cúng các phẩm vật lên cúng dường đức phật mặc dầu đức phật không thọ nhận nhưng mà chúng ta có lợi ích không hả ví dụ chúng ta đến chùa cúng bó nhang chúng ta có lợi ích không đức phật đâu có ngửi nhang chúng ta ngửi hay không không cần thiết nhưng mà bản thân chúng ta có lợi ích không nói thẳng định một lần nữa thì có không <laughs> không dám nói phải không bây giờ chúng ta đến chùa chúng ta cúng đĩa trái cây một bát nhang một đĩa quả gì đó hay là một đĩa xôi chén chè có đức phật nào thọt tay xuống cầm lên ăn không hoàn toàn không nhưng mà như vậy có lợi ích không xin thưa thật các vị đây thuộc về dạng cúng dường đầu tiên gọi là kỉnh điền cúng dường cho chư phật và tăng là kỉnh điền cho nên người cúng dường tự thân dù phật có thọ nhận hay không thì cái phước báo này chúng ta vẫn tròn đủ với một cái cái cái cái thành quả mà chúng ta dân cúng đó chúng ta cúng cái gì chúng ta được một cái quả phước tương đương như vậy cho dù đức phật có hay không bây giờ chúng ta cúng nại chuối chúng ta đã phước tương đương với nại chuối bởi vì cái nhân chúng ta đưa ra một cái này thì cái quả chúng ta sẽ có và một cái phước tương đương cho dù Đức Phật có hay không đây gọi là hành động dân cúng ban tặng để chúng ta được đắp bù như vậy thì tôi nói với các vị trong quá trình cúng Phật chúng ta còn nghĩ đến một điều nữa một vài Phật tử khi cúng Phật thì nghĩ đến ai nghĩ đến ai cúng Phật thì cặp cặp cái gì cặp cái gì cặp cái gì <laughs> tôi chỉ vậy mà nhớ <laughs> cúng Phật cặp tăng cho nên có những người phật tử nghĩ ngoài việc cứu phật còn để dành cái này dành cho chư tăng thọ dùng cho nên cái công đức của những người cúng dường vào tam bảo lớn chứ đâu phải nhỏ đâu các vị cho nên ở đây khi mà chúng ta cúng cho dù đức phật không thọ nhận cái này nhưng đem cả một lòng thành chúng ta đem một bát gạo bát nhang hay là đĩa quả đĩa xôi chúng ta cúng dường đức phật hay là bỏ một vài đồng tiền cúng vào tam bảo tất cả các cái này chúng ta đều có phước báo tương đương như cái tâm lực chúng ta nghĩ vào hành động đó ví dụ chúng ta nghĩ vào cái đó cúng mang tính cách là trùng hương tam bảo thì nó lại tâm đức lớn nó lại là khác cúng cái này nghĩ lên dân lên đức phật bằng cách ít như tạ ơn phật hay là cúng dường cho tăng bảo để hoằng dương chánh pháp công đức nó lại khác hay là cúng dường cái này để ước mơ rằng chúng ta được cái gì cái gì đó nó lại khác nhau tất cả mọi hành động tốt về sự dân cúng của chúng ta đều có sự đắp bù nhưng sự đắp bù này nó tùy vào tâm lượng của chúng ta mà nó lớn nhỏ thành quả nó khác nhau nhưng tất cả mọi hành động tốt dân cúng này đều đem đến thành quả cho chúng ta cả nhưng là một người phật tử tôi nói với các vị như thế này đừng bao giờ lòng những tham vọng chúng ta qua những đĩa sâu đĩa chuối đó thì cái này lại không nên chúng ta đừng biến đức phật như một ông thần tài thổ địa mà chúng ta từng tín ngưỡng cúng để mưu cầu cái điều gì đó thì cái này người phật tử chúng ta tuyệt đối không nên hành động tốt chúng ta khỏi cầu nó vẫn đáp trả lại chúng ta một cách tương xứng bây giờ tôi nói với các vị nè các vị ăn chén cơm các vị có nghĩ nó bổ ở đâu không hả các phật tử ăn một chén cơm các vị có nghĩ là à tôi ăn chén cơm này để tôi hồi hướng cho cái não để nó bổ não có không hay là bây giờ tôi ăn chén cơm để tôi nghĩ cho đến cái bao tử đằng nó bổ cái bao tử xin thưa các vị các vị nghĩ hay không là việc của các vị trên nguyên tắc thức ăn của các vị ăn vào các vị không cần nghĩ đến nó sẽ bổ một nơi tương xứng với tất cả những gì mà chúng ta ăn vào không mất bất cứ một thứ gì khi chúng ta ăn vào cả cũng vậy đối với một hành động dân cúng trên đức phật chúng ta vì phật pháp chúng ta vì cái gì đó là từ nguyện vọng riêng của chúng ta trên nguyên tắc hành động này sẽ được đáp trả một cái điều tốt lành tùy tâm lượng của chúng ta mà chúng ta không cần mơ ước điều gì nó vẫn là đáp trả y như vậy cho nên một người Phật tử Chúng ta hiểu được lực nhân quả Thì đừng bao giờ chúng ta lòng cái tham vọng chúng ta Để ước mơ của chúng ta qua những đĩa xôi đĩa chuối đó Có người đến chùa cúng nại chuối Con nghèo khổ quá con cúng nại chuối Ước mơ chiều con cúng tắm độc đắc đi à, Tất cả những cái này Lòng tham vọng chúng ta qua những nại chuối như vậy Để mua bán với thần thánh à, Xin thưa với các vị Các vị mua số cứ mua thoải mái Cúng chuối cúng sồi cứ cúng là việc của chúng ta cứ tạo phước duyên cho nhiều Đủ thì các vị sẽ có như nguyện Hoặc là tùy phước duyên chúng ta nhiều ít Ước nguyện chúng ta sẽ thành tựu được 5%, 10%, 20% Đó là tùy phước duyên của chúng ta Cao nhất chúng ta có thể thành tựu được 7, 80% Do công đức chúng ta viên mãn Còn chúng ta lòng một qua một nải chuối đĩa xôi Để chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được một ước mơ gì đó gửi gắm trong đó Thì cái này nó lại không hay Còn chúng ta nguyện với Đức Phật cứ nguyện Con nguyện cho con con học giỏi con nguyện cha mẹ ông bà con mạnh khỏe con nguyện cho con được hết bệnh con nguyện được gia đình con trả hết nợ con nguyện cho con tai qua nạn khỏi nguyện này đúng hay sai hả không có gì là sai cả chúng ta cứ bày tỏ nguyện vọng chúng ta với đức phật nhưng mà đừng lòng qua những tham vọng bằng những hành động đó để giống như mua thần bán thánh như vậy cái đó nó lại không hay còn ước mơ là nguyện của chúng ta cho nên tôi nghĩ tu học và mọi việc chúng ta cứ làm cứ làm với hết khả năng và lương tâm của mình đi cúng dường tam bảo những nguyện vọng tốt cứ làm khi duyên đã đủ thì các vị khỏi mơ nó cũng đến các vị nên nhớ như vậy mà khi các vị duyên không đủ các vị có lại xối chán cũng thế mà thôi à cho nên ở đây khi đến học tu với đức phật chúng ta phải hiểu rất rõ để đừng biến đạo phật trở thành một cái gì đó rất là mê tín trong cuộc đời của chúng ta không phải do chúng ta không mê tín mà nó không được mà do chúng ta mê tín nó mới được cái đó hoàn toàn sản phẩm do chúng ta tưởng tượng mà thôi mê tín hay không là việc của chúng ta nhưng mà chính cái mê tín nó làm cho chúng ta đi vào con đường tu học một cách u mê chứ không phải là đi vào con đường tu học để mở mang trí tuệ cho nên sự dân cúng của chúng ta đôi khi đơn giản cúng ở trên bàn phật chúng ta cúng gì trái cây nước chín ha hoặc là gì thậm chí xôi chè gì đó hoặc là hoặc là cơm trắng vậy thôi có cá tươi không không <laughs> đúng không chúng ta cúng cho đức phật chỉ là cơm trắng thôi thậm chí cúng phật mà chúng ta không có dọn đồ ăn nữa và thậm chí cúng phật không ai để đũa muỗng bao giờ có phải vậy không cho nên tất cả những cái cúng vậy mang cái nghĩa gì cái gì tinh khiết nhất chúng ta dâng lên cho phật những trái cây là những thành quả của chúng ta bông hoa là những gì tinh khiết chúng ta dâng lên cho đức phật để chúng ta nghĩ rằng đó là cái gì cao thượng nhất cho nên cái cúng dường cao thượng đối với đức phật là cúng ngũ phần pháp thân hương giới hương định hương huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương nhưng đó là một phần lý không tiện bàn ở trong đây tôi chỉ nói trên nguyên tắc về mặt sự mà các vị dành để cúng dường đức phật bằng sự cao thượng thôi ví dụ chúng ta có một ngày mùa chúng ta thu hoạch được một vườn thanh long chúng ta thu hoạch được một cái vườn nhãn hôm nay được mùa nhưng mà những trái cây đầu tiên bẻ vào để sạch tươi dâng lên cúng dường Đức Phật cái này tốt không hoàn toàn tốt một cái tâm niệm rất thánh thiện của chúng ta một trái trái thanh long đầu mùa chúng ta dâng lên cúng Phật một trái nhãn đầu mùa dâng lên cúng Phật những hoa trái đầu mùa dâng lên cúng Phật hình ảnh đẹp vô cùng tuyệt vời chỉ chừng ấy thôi tôi nghĩ đã đẹp lắm rồi chứ không nhất thiết các vị bằng phải bày biện nhiều thứ để chúng ta lòng nhiều ước mơ vào trong đó sử dụng với đức phật bằng một lòng thanh tịnh như vậy để đem đến cho con người chúng ta được đắp bù bằng sự thanh lương an lạc của cõi lòng cúng phật không lòng vào bất cứ một tham vọng nào cả và đức phật cũng không vì tham bất cứ một thứ gì để ngồi tận hưởng những điều đó chúng ta nên nhớ thành ra cái việc cúng phật chỉ là cúng những gì trong sạch thanh tao đạm bạc à, nhưng mà chuối thì tôi thấy có cúng không mà sao chuối gì cũng cúng mà tôi thấy không có cúng chuối già à, không biết tại sao cái việc này thì tôi không hiểu được nhưng tôi nghĩ tất cả các loại trái cây dùng được tôi nghĩ đều có thể cúng phật được còn các vị cúng loại này loại kia ngũ quả này ngũ màu kia đó là do quan niệm riêng của các vị cái đó tôi miễn bàn trên nguyên tắc tôi nghĩ trái cây gì chúng ta ăn dùng được thì những trái cây đầu tiên chúng ta đều dân cúng phật được chứ không nhất thiết là trái gì cả cái trái dừa củ khoai mì gì đó các vị nấu các vị dâng lên cúng được hết bằng những khả năng của các vị có ở quê hương các vị cứ cúng thậm chí các vị mà mà trồng củ sắn á, mà ở miền bắc ta kêu củ củ gì củ đậu á các vị trồng rồi các vị thấy những trái đầu mùa này rửa sạch trắng tươi như vậy để dĩa lên cúng phật được không có ai nói là phật không ăn này đem xuống đi không à, không bao giờ có chuyện đó cái gì của lòng thành chúng ta đều được cả thậm chí một nắm gạo đầu tiên mà chúng ta thu hoạch được chúng ta bỏ vào chung đẩy lợi đem lên cúng phật cho dù chưa nấu thành cơm vẫn được như thường các vị nên có một quan niệm nó thoáng và nó đẹp ở chỗ là cái gì tốt đẹp đầu tiên mình dành cúng phật bằng cả lòng tôn kính cái này các vị được cái công đức rất lớn ở chỗ này à, chứ ở đây phật không bao giờ dụng cái tướng các vị là phải mâm cao cổ đầy các vị đừng quan trọng như vậy rồi hương đăng trà quả các vị làm trang nghiêm và đẹp bằng Phật các vị làm trang nghiêm và đẹp bằng Phật thì sao ví dụ các vị đem hoa đến cúng Phật các vị có thấy Đức Phật nào thọ hưởng qua chúng ta không nhưng mà chính các vị làm đẹp bằng Phật các vị đời đời sẽ được sanh ra thân tướng được đẹp đẽ trang nghiêm đây là điều nguyên tắc các vị từng làm đẹp cho Phật từng làm đẹp cho chúng sinh từng làm đẹp cuộc đời các vị phải được đẹp con người của các vị về nguyên tắc nhân quả không khác hơn được cho dù các vị hôm nay đem bó qua đến cúng Phật Không muốn một vị thầy nào Không có một vị sư cô nào ra nhận của các vị cả Các vị tự thân các vị đem cúng Cũng vẫn đắp bù y chang như một vị thầy hay sư cô ra nhận Không hơn không kém gì cả Các vị đã đem hết tâm lực gửi gắm vào hoa Đem hết tâm lực gửi gắm vào trái cây Các vị cứ cúng Ai biết thì biết, không biết không cần Nhưng tất cả những hành động này chúng ta cứ làm Với cái tâm nguyện và cái việc làm của người Phật tử thường kỳ từ gia đình cho đến chùa chiền tam bảo các vị cứ làm không cần bận tâm cái này hoa hương cúng phật đời đời chúng ta sẽ được tiếng thơm tiếng tốt chúng ta sẽ được sinh ra đẹp đẽ thông minh đây là nguyên tắc từ phước báo chúng ta đã dành cho tam bảo hay dành cho đức phật à, chúng ta nên nhớ